Hello xin chào tất cả các bác lại quay trở lại với clip của nhà thông minh 7 thì mấy hôm nay uh, nghỉ dịch chán quá các bạn uh, ờ, ở nhà thì cứ quanh quẩn Nên hôm nay uh, em sẽ làm một clip để uh, giới thiệu đến uh, à hôm nay là một clip uh, chọn đồ đi hôm nay sẽ làm một clip uh, chọn ghép phối ghép đồ đi đấy thì hôm nay nhà em cũng uh, có rất khá là nhiều đồ hôm nay em sẽ chọn một uh, số đồ bất kỳ để phối ghép thành một bộ âm thanh quay cho các bác xem các bác nhé trước mắt các bạn các bác có thể thấy đây thì loa hiện tại em có loa của CF này loa của DJK này loa của TD này loa của DB này DB uh, ờ, TD ACS 12X và TD Ultra này sup uh, ờ, VCA này đấy sub vườn ao chuồng này đấy của Việt Cường <laughs> đây các bác có thể thấy đây sub uh, ờ, VCA của Việt Cường Audio các <laughs> bác nhá VCA vườn ao chuồng đấy đó sub uh, hơi em mới về sub Eric này thì ờ, vang rồi mic rất là nhiều thì hôm nay em sẽ lên một cấu hình ờ, à, tự chọn đi hôm nay ờ, ngẫu hứng lên một cấu hình ngẫu hứng phối ghép vào để cho các bác thành một combo cho các bác xem nghe và trải nghiệm các bác nhé hôm nay thì em sẽ chọn một combo của TD đi thì hôm nay em sẽ sử dụng đôi loa ACS uh, 12X của TD các bác nhé. hàng xịn chính hãng của TD Autic này và đánh phối hợp với lại con đẩy của TD đi TD Acoustic DK2.8L đi đó đẩy và loa thì em sẽ chọn của thương hiệu TD Alcotic và vang thì em sẽ sử dụng con vang số đây vang số R Alcotic con ờ, chip mới và chip 64 bit đầu tiên tại Việt Nam và tốc độ xử lý rất là nhanh nhạy và eco rất là nịnh tiếng các nhé đó rất là mượt mà một con vang dòng X và tiếp theo thì ờ, em sẽ sử dụng một con ờ, mic cũng từ của thương hiệu TD đi Một con mic từ của thương hiệu TD TD Acoustic M8 Pro các bạn có thể thấy đây Đó, thì hôm nay em sẽ lên một combo à, Gồm loa này, loa này là 11 triệu này Đẩy uh, 4 triệu 9 này uh, Vang 4 triệu 7 này Mic uh, này là 2 triệu rưỡi này tổng combo này là 23 triệu 100 các bác nhé 23 triệu 100 nghìn tổng combo thì bây giờ em sẽ phối ghép vào thành một combo 23 triệu 100 nghìn cho các bác ờ, nghe xem và trải nghiệm chất âm của nó nhé các bác nhé Hello các bác hiện tại thì ờ, em đã ghép nối xong đó ờ, ba thiết bị vào nhau nó rất là đẹp đúng không các bác đó à, ba thiết bị này thì các bác có thể thấy là không có một sợi dây nào cắm lòng vòng ra đằng trước bởi vì nó sẽ có cắm cổng mic cắm luôn đằng sau rồi các bác nhé các bác có thể nhìn rất là đẹp và bây giờ em đã lên xong combo đây thì gồm uh, mic của TD này vang R acoustic này và đẩy của TD loa của TD vì sao em lại không em lại không sử dụng vang của TD acoustic bởi vì vang của TD acoustic vẫn chưa có vang số các bác nhé vẫn sử dụng vang cơ đời trước mà bộ âm thanh mà không sử dụng đến những công năng số cao cấp ấy thì nó sẽ không chống được hú rít và hát nó sẽ không thể nào hay thì ở đây em sẽ đưa đến ờ, các bác là con vang hay nhất của bên em luôn các bác nhé đó, cho vào thành một combo rất là đẹp đúng không ạ đó đồng bộ với loa của TD Acoustic và bây giờ em sẽ ghép thử nhạc và đánh cho các bác nghe thử nhạc các bác nhá mà đêm đã nhớ đã lâu buồn rồi đôi lửa cân đôi nơi tơ duyên xưa còn hay mơ mãi trường ơi em tôi còn học nữa hay ra đi từ đâu nào ngày xưa đêm mưa triền miên trên đồn khuya lòng thương nhớ vô biên anh ra đi ngày đó ta nhìn nhau mắt hoen sầu không nói nên câu giá từ thoáng qua màu yêu yêu em nhiều lắm nhưng tình ta vẫn không thành khi núi sông còn yêu lên ở phường này vui kiếp sống trình nhân nhưng không quên dệt mơ ước quê hương tàn chinh chiến cho tơ duyên đường thăm mộng Các bác vừa được trải nghiệm chất âm ờ, của combo karaoke 23 triệu 500 đến từ tất cả các thương hiệu TD Acoustic và R Acoustic thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng là ờ, như cấu hình combo em đã quay ở trên này và đôi loa dưới đây. Thì anh em nào quan tâm đến những sản phẩm chính hãng được phân phối từ nhà thông minh 17 tổ 6 phường Hoàng Diệu thành phố Tây Bình thì có thể alo qua số điện thoại trực tiếp ờ, số điện thoại của em dưới đây các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các clip tiếp theo.